tâm của mình nó sẽ có lợi. hôm nay thấy à, à, quý phật tử mấy con được tiếp nhiên mà thầy về đây thì à, con mà thầy dưới bằng cái tâm thì áo á áo ước tu thành tâm thứ nhất là thiền định nhưng chúng ta không biết là ông Phật dạy thiền định bằng cách nào vậy mà nói thiền định thì ai cũng ham do đó thì hôm nay thì nói cách cái tu thiền định của đức phật mà giải, đức phật dùng một cái danh từ rất là cụ thể cho một cái pháp môn tu thiền định của mình thì đức phật nói à, định tư cụ cái dụng cụ để mình tu thiền định vậy thì định của phật có cái dụng cụ tu như thế nào mà đức phật lại nói như vậy thì chúng ta đọc lại kinh sách của Phật thì định tư cụ cái dụng cụ để mà tu thiền định thì nó không phải là cái pháp môn nào khác hơn là cái pháp môn tứ tinh cộng bốn cái điều mình cần phải tu tập tức là điều thứ nhất là ngăn ác điều thứ hai là diệt ác điều thứ ba là sanh thiện điều thứ tư là tăng cường thiện ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng cường thiện đó là tu thiền định hàng ngày cái tâm mình nó có một cái niệm ác và một cái niệm thiện khi mà cái niệm thiện á, thì mình tăng trưởng nó lên còn cái niệm ác thì mình ngăn không được mình phải cố gắng mình diệt thì Phật dạy mình nó có nó có những cái phương pháp để mình ngăn gì vậy ví dụ như bây giờ trong tâm của mình nó khởi lên một cái niệm niệm đó mình chưa biết nó là thiện hay ác cho nên đức phật dạy mình chọn lựa coi suy tư coi cái niệm đó nó có lợi hay là có hại mà nếu nó hại tức là nó ác pháp mà nó có lợi thì nó là thiện pháp cho nên đức phật dạy cái bài mà kinh sống tập mình coi cái đó là tập thiện hay là tập ác mà nếu nó tập ác thì nó hại mình nó hại người nó làm mình khổ nó làm mình khổ cái niệm đó mình cần phải diệt diệt thì mình phải quán quán tư duy diệt vậy thì quán tư duy diệt đó thì đức phật có dạy cho mình một cái bài kinh nữa tức là cái bài kinh an trú tập an trú trong tâm thiện bây giờ cái cái tập tức là cái suy tư cái niệm nó khởi ra đó là cái tập đó thì nó là tập ác rồi bây giờ mình an trú tập thiện thì mình phải tác ý một cái tướng khác của một cái cái, cái, cái tướng đó cái niệm đó ví dụ như tâm mình nó khởi nó sân tức giận người ta mình biết nó rồi mình tàn cá mình sẽ tập ác rồi bây giờ mình tác ý một cái hướng khác cái tập đó thì bây giờ cái tâm mình đang sân thì mình chưa tác ý cái tâm không có sân Sao nó tác ý một thứ khác mà nó không sân rồi cho nên vì vậy mà nó diêm cái tâm nó đi nó làm cho cái tâm sân mình hết còn mình khởi tham ví dụ giờ này không phải giờ ăn mà nó muốn ăn nó thèm ăn thì mình biết nó tham rồi mình tác ý một cái tướng khác cái tướng nào? ví dụ giờ này không phải giờ mày ăn mày không được tham ăn do đó nó dừng lại được phải không các con thấy đức phật dạy mình cái pháp tu thiền rồi nó đơn giản lắm gì cứ ngăn trong lòng của mình nó không cho cái ác pháp nó làm cho mình sống đúng những cái hạt từ cái hạt ăn cho đến khi mà cái từ cái quay như thế hạt đi đứng khi mình đi vội vàng nó không đúng tính cách cái quay nghi của mình mình biết đây là sai là nó là ác pháp rồi nó vội vàng là nó ác pháp rồi cho nên mình nhắc lại đi nó không thả không được vội vàng ngay đó là mình dừng lại liền tức là tác ý tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó thì nó làm cho mình sở dĩ cái trạng thái thanh thản an lạc và vô sự cho nên vì vậy mà đức phật dạy an trú tâm an trú tâm nghĩa là an trú ở trong cái tâm thiện mình giữ cái tâm ác đi thì nó đem lại cái cuộc sống mình vậy dạ, cho nên vì vậy mà ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng tự thiện là cái phương pháp để mình tu thiền định vậy phương pháp tu thiền định như vậy thì cái thiền định nó là ở đâu là ở chỗ cái tâm không tham sân si bởi vì mình tắt ý ra nó không còn cái chứa ngại pháp ở trong tâm của mình nữa nó không còn ác pháp nữa thì ai đó là thiền định chứ đâu phải mà mình ngồi thiền mà nó hết dòng tưởng mà nó định đâu đức phật đâu có biểu diệt hết cái dòng tưởng của mình đâu cho nên đức phật bảo mình tăng trưởng thiện mà cho nên mình còn sống trong thiện mà người ta đem nói là một cái lời nói làm cho mình vui người ta vui thì cái đó là mình chấp nhận với sao lại mình diệt nó rồi bây giờ trong tâm mình nó khởi trong cái niệm mà cái niệm đó nó làm cho người khác được hạnh phúc được lợi lạc nó làm cho mình được an vui thì mình diệt nó làm chi mình là con người chứ đâu phải mình diệt để mình trở thành cây đá sao cái định của đạo Phật nó có tầng có tứ cho nên các con nghe trong cái cái, cái thiền định của Phật nói nhập sơ thiền do ly dục sân nghĩ lạc có tầng có tứ tức mình còn sống như một người bình thường có sự suy nghĩ có sự tác ý rõ ràng nhưng mà tầm tứ đó hoàn toàn là tầm tứ thiện cho nên nó hoàn toàn nó đâu có lậu hoặc nó đâu có đau khổ đâu cho nên nó giải có nó sống như bình thường như mọi người nhưng tâm nó bất động người ta chửi nó không giận khen nó không mừng phải không như do như vậy đó mới thấy được cái thiền định của phật nó thật sự nó hữu ích nó lợi ích thiết thực cho nên trong kinh pháp cú đức phật nói à, chư ác mà tác chúng thiện cũng hành tự tịnh kỳ ý tự tịnh kỳ ý tự nó thanh tịnh nó là định cho nên đức phật nói khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nó định vào cái thân của nó nó định vào thông nó là định cái gì cái thân mình ngồi bất động như thế này thì nó sẽ có cái động của nó trong này là nó thở ra cái vô gì cho nên nó khi nó định nó thì nó phải định trên hơi thở vì vậy mà tâm tin Phật dạy mình tu cái cái pháp sức tức nhập tức đó thì Đức Phật gọi nó là định niệm hơi thở cái tâm mình nó định lên cái hơi thở chứ không phải mình lấy cái hơi thở mình quán ra để tắt của cái tâm mình định đó là cách tu theo đạo Phật như vậy cho nên chúng ta thấy hàng ngày mình ngăn ác việc ác đó là mình tu thiền định đó mà tâm mình hết ác pháp rồi hoàn toàn thiện thì đâu có nghĩa là mình dính ở trong thiện bởi vì không còn ác pháp thì nó thiện nó toàn thiện rồi nó không dính mắc cái thiện nữa cho nên hoàn toàn coi như là không thiện không thiện mà thiện bởi vì mình còn tập tứ chứ đâu phải mình không ngơ đâu cho nên mình hoàn toàn mình có trí tuệ cái tri kiến của mình nó có cho nên mình biết rất rõ rất rõ là đang mình sống trong thiện thì không còn ác nữa và như vậy rõ ràng là mình đã chủ động được cái sống của mình hoàn toàn bất động tâm trước trước cái ác pháp nhà các tập hồn cho nên trong đạo Phật còn có một cái định gọi là bất động tâm định cái định đó mình sống mà tâm mình thanh thản an lạc vô sự cái ác pháp đến nó không làm động mình các cảm thọ trong thân nó cũng không làm dao động mình mình không sợ hãi cái gì hết đó là mình đã nhập định cái bất động mà bất động tâm định thì nó là vô tướng tâm định mà vô tướng tâm định nó tại sao nói vô tướng nó vô tướng nó có ba cái tướng của nó cái tướng dục lậu cái tướng hữu lậu và cái tướng vô minh lậu ba cái tướng này nó không có cho nên gọi nó vô tướng tâm định vì vậy mà khi mà mình được cái tâm thanh thản an lạc vô sự ly dục ly ác pháp xong thì đương nhiên nó là ở trong sơ thiền nhưng mà sơ thiền thì nó có năm chi của nó tập tứ hỷ lạc trái lại thì mình không có ở trong năm chi tiền này tức là tâm không dính mắc trong năm chi tiền này thì mình lìa cái sơ tiền thì mình ở vào bất động tâm mà bất động tâm thì nó là vô tướng tâm tại vì nó không có cái ma cái tướng lậu hoặc của nó là dục lậu hữu lậu vô minh lậu cho nên gọi là vô tướng tâm định cho nên vì vậy mà chúng ta ngay đó mà vô tướng tâm định tức là biết bàn nó không còn dục nữa tức là ái dục nó đã bị diệt nó đã bị ly ra hết rồi tuy là nó chưa diệt nó ly rồi ra rồi nó không còn làm cho chúng ta ham muốn nữa là do đó vì vậy mà đó là cái trạng thái niết bàn vì vậy mà khi mà muốn đi vào cái con đường này á con đường này để đi vào cái định mà sơ thiền này á thì không phải ngay từ cái sơ thiền mà chúng ta ly dục cái ác pháp mà chúng ta nhập được nó mà chúng ta phải đi từ giới bởi vì giới luật nó sẽ cộng với cái sự hiểu biết của mình gọi là trí tuệ vì vậy mà đức phật xác định trong cái bài kinh à, Sonada đó thì Đức Phật có xác định trí tuệ và giới luật trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó mà giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó trí tuệ làm thanh tịnh giới luật mà giới luật làm thanh tịnh trí tuệ do đó trí tuệ cộng với giới luật nó là minh nếu mà cái người mà tu mà phạm giới á thì cái người đó có trí mà không có không có không có giới luật á tức là không có đạo đức á không có đức á thì cái người đó là vô minh chứ không phải dù là người đó hiểu biết rất là cái gì cũng rõ nhưng mà thiếu thiếu giới luật phạm giới luật thì người đó không được gọi là minh cho nên khi mà mình hai cái cái sự hiểu biết của mình cộng với cái, cái hiểu biết trong cái giới luật nó làm cho các pháp, các pháp ác nó bị ly ra cái lòng ham muốn của mình lìa ra thì cái đó gọi là giới luật cho nên vì vậy mà giới luật nó giúp cho chúng ta hoàn toàn khép chặt mình ở trong cái ly dục ly ác pháp vì vậy mà chúng ta đi vào cái ngõ giới mà chúng ta vào vì vậy mà giới trí tuệ cho nên giới sinh định từ giới nó mới sinh định chứ không phải mình tu thiền định mà có định à, nên mình phải tu từ cái giới bắt đầu giới thì nó có giới cấm nó có giới đức giới hành giới hành à, do thực hiện ở trong giới thì nó sẽ giúp cho thanh tâm mình ví dụ cái áo ấm thanh tịnh vì vậy mà nó đưa mình đi đến chỗ thiền định chủ định vì vậy mà cái định đầu tiên của nó là cái thiền định đầu tiên của nó là cái sơ cho nên mình tu coi như là mình không có ngồi thiền không có gì hết mà hàng ngày mình tiếp xúc với mọi người tức là tiếp xúc với mọi ác pháp mà tâm mình bất động thì lúc bây giờ đó là mình có thiền định rồi còn không mình ngồi để mình ức chế cái tâm mình không còn tưởng nhưng mình xã hồi đó thì nó không nó yên lặng nó rất tốt đó nhưng mà xả tiền ra đụng kiện thì tâm mình nó sân nó phiền não nó đủ thứ mà nó không hết thì như vậy rõ ràng là mình bị ức chế tâm chứ thật sự là mình không phải là mình tu cái đúng cái thiền của phật còn thiền của phật ngay được biết các pháp xung quanh mình sai mọi người người ta khen người ta chê người ta chửi mắng mạ nhục người ta nói nặng nói nhẹ nói đủ thứ ấy mà mình vẫn thản nhiên thì cái thiền của phật đó là gọi là hát hát gì khác mà cái thiền đó gọi là sự thiền cho nên chúng ta dùng ý thức dùng cái giới luật là chúng ta đi vào đi vào cái nẻo này thì chúng ta đạt được cái thiền định đấy còn nếu mà chúng ta không kéo thì chúng ta bị ức chế rồi chúng ta không được thiền định ở thì hôm nay à, các con nghe thầy nói cái thiền định đơn giản đâu có cần gì phải ngồi thiền hàng ngày người ta chữ được dẫn là mình mình có thiền định rồi đó phải không người ta nói nặng mình mình không không giận người ta khen mình mình không mừng cái nhiều khi người ta khen mình cái mình mừng mình thấy, cái người đó dễ thương họ khen mình cái mình thấy dễ thương mà giữ mình mình thấy ghét thì cái điều đó là mình bị bị động thôi đó cho nên thiền định hàng ngày sống chung với mọi người mà mình biết mình có thiền mình có thiền người ta chửi mình mình không giận tức mình có thiền rồi đó thì là do cái tâm không giận chứ đâu phải là do cái tâm hết vọng tưởng cho nên mình có vọng tưởng mình có nghĩ cái này nghĩ kia mình, mình nghĩ thiền mà mình nghĩ cái gì nó cũng lợi ích cho mọi người hết đâu đâu có hại ai đâu mà mình sợ cho nên mình cứ nghĩ chứ đâu phải là mình nhập định như cây đá đâu mình thành đâu có biết nghĩ nữa còn mình ngồi đây bây giờ mình không có cho nghĩ ngợi gì hết hoàn toàn yên quá thì có đương nhiên là mình trở thành cây đá mất mặc dù mình biết đây nhưng mà biết mà không dám nghĩ gì hết thì coi như là như cây đá chứ gì thì cái đó nó đưa mình đến được nhưng mà làm sao mà mọi các pháp nó động mà tâm mình không động đó là gì được đó là cái chỗ mà mình giao giao để cho mình thực hiện được cái tâm thanh tịnh mà khi cái tâm thanh tịnh rồi đó thì cái năng lực của tâm yên tịnh thanh tịnh rồi nó di diệu cái tâm mình nó hết tham đi rồi thì nó có cái năng lực thanh tịnh đó cho nên đức phật nói tâm định tịnh nhu miếng dễ sử dụng khi tâm mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ sử dụng lắm cái dễ sử dụng là gì nó nó muốn cái gì thì nó sẽ làm được cái đó ví dụ như bây giờ muốn nhập cái định nào đó thì nó sẽ nhập hai cái định đó ví dụ như muốn nhập vào cái định tứ thiền thì cái định tứ thiền nó xác định cho chúng ta biết là nó phải tỉnh chỉ hơi thở mà tỉnh chỉ hơi thở thì tức là nó ly à, nó xả lạc xả khổ xả niệm tâm định tức là nó nó ngưng các hoạt động ở trong thân của nó thì nó mới xả được cái thọ của nó à, do đó nó cái lạc thì nó cũng do thọ mà cái khổ nó cũng do thọ rồi cái đối tượng mà cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó cũng là <clears throat> nó có sự hoạt động thì nó còn thấy cái, cái, cái đối tượng đó, mà khi cái hành trong thanh của chúng ta hoàn toàn nó không hoạt động thì cái hành trong thanh của chúng ta thì cái hơi thở là dễ dễ dàng chúng ta nhìn thấy do đó khi mà muốn nhập cái, cái tứ thiền thì chỉ có cái tâm thanh tịnh này nó mới tịnh chỉ được hơi thở chứ không phải chúng ta ngồi mình thở mà nó tịnh chỉ được nó đặc biệt như vậy cho nên cái năng lực của của cái tâm của mình như vậy đức phật gọi là niệm lực cho nên trong kinh mà tứ niệm xứ thì đức phật xác định cho chúng ta trong kinh ngũ lực đức phật xác định là cái niệm lực đó nó xác định cho chúng ta là à, là tứ niệm xứ còn ở trong bát chánh đạo thì nó xác định cho chúng ta biết chánh niệm đó là tứ niệm xứ như vậy rõ ràng là cái niệm lực từ cái chỗ tứ niệm xứ từ chỗ chánh niệm mà chúng ta tu tập nó có nó có được cái niệm lực mà có cái được cái niệm lực đó tức là cái tâm lực của chúng ta đó cái niệm lực là cái tâm lực của mình đó. thì mình uống hơi thở ngưng thì nó ngưng còn cái tâm lực mình là chưa có thì mình muốn không ngưng đâu cho nên mà tu thiền mà đến cái tâm mình không tham đi si thì nó có lực mà tâm mình còn tham đi dù một chút đi nữa nó cũng còn lực mình bảo nó không ngưng cho nên cái cái cái cái, cái thời gian quá khứ cả mấy ngàn năm từ cái ngày mà đức phật tịch tới giờ là 2545 năm cái thời gian nó dài vậy thế mà cái người mà cái tâm lực nó có nó dẫn cái cái tâm của nó đi vào trong tư về trở về quá khứ cách đây 2700 năm nó sẽ gặp Phật nó sẽ nghe được nghe Đức Phật thuyết giảng nó đặc biệt như vậy còn bây giờ chúng ta dẫn cái tâm chúng ta cách cái giác người kia ở ngoài ở kia chúng ta không thấy rồi còn khi mà chúng ta dẫn cái tâm chúng ta được cái thời gian thì cái không gian nó không có chúng ta sẽ thấy hình ảnh Phật thật sự nghĩa là bây giờ ông học đã mất lâu rồi nhưng mà bây giờ mình đã được dẫn được cái cái, cái túc mạng minh của mình mình dẫn được cái tâm mình về quá khứ như vậy đó thì mình gặp lại ngay ông Phật cái hình ảnh ông Phật ốm mặt mình biết chứ không phải như cái tượng Phật bây giờ mình đã, đã tưởng tượng ra mình đã đúc như vậy à, hoặc là người ta tạc như vậy cho nên mình cũng thấy được Phật thì mình phải thực hiện được cái cái thiền mà trả tâm này thì khi cái thiền mà trả tâm này được rồi thì coi như là mình cái tâm mình nó nó, nó không còn tham thi rồi thì nó thực thực nó giúp cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của một cái người ơn lớn của chúng ta tức là đức phật đức phật thích ca còn bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta thấy người ta vẽ à, người ta đúc người ta tạc hoặc người ta điêu khắc những cái hình ảnh đó là tưởng tượng ra chứ không phải đúng cho nên có một người cư sĩ ở về à, Phan Rang à, họ Phú Yên họ đem vào hai cái hình ảnh một cái hình ảnh đó, họ nói rằng những người mà họ khảo cổ họ nói rằng cái ông phú lâu na ngày xưa ông vẽ là cái hình ảnh của đức phật rồi một cái hình ảnh á, thì người ta nói cái vị tu sĩ nào đó họ đã vẽ lại ở trong cái ký ức của họ cái hình ảnh nó lại khi họ gặp Phật thì cái người đó họ mang hai cái hình ảnh nó họ đến họ hỏi xin thầy xác nhận coi phải cái hình ảnh này giống không một cái hình ảnh thì râu phồng xàm dữợn còn hình ảnh thì cũng người ấn độ toàn là người ấn độ mà cái hình ảnh thì cái mặt dai vậy thì hỏi thầy coi nó có đúng không thầy nói ông Phú Lâu Na và cái cái, cái, cái tu sĩ nào mà vẽ lại hai cái này đều là ở trong cái thế giới tưởng nó không phải đó bởi vì thầy chưa từng nghe ông Phú Lâu Na là một quả sĩ bao giờ thế mà ở trong này người ta tưởng là người ta nói ông Phú Lâu Na đã là do cái cái, cái, cái, cái, cái tài của mình mà vẽ tức Phật cái này cho nên thầy đấy khi mà nhìn lại thì thấy trong khi mà mình trở về với túc mạng minh để gặp lại đức phật á cái hình ảnh này nó giống cho nên tự xác định người ta chỉ tưởng tượng cho nên tất cả những cái này thật sự ra thì từ cái sơ thiền mà chúng ta đi vào để mà chúng ta thực hiện được những cái cái cái cái, cái gì mà chúng ta muốn cho nên khi ví những ý thức mình muốn được cái gì đó thì nó làm được cái ấy thì chúng ta hãy thực hiện ngay đúng con đường của Phật dạy thì đó là cái kinh nghiệm cái kinh nghiệm của Đức Phật rồi bây giờ tới cái kinh nghiệm của các vị thánh tăng thánh ni đệ tử của đức phật rồi bây giờ qua cái kinh nghiệm của thầy dạy thì quý phật tử thấy thầy dạy có sai cái đường thiền định của đạo phật đức phật bảo ngăn áo diệt ác thầy cũng dạy ngăn áo diệt ác để đi vào thiền định rồi đức phật dạy chư áp mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịch chỉ nghĩa là các pháp ác không nên làm nên làm các pháp thiện thì tự tâm ý của mình nó sẽ thanh tịnh còn bây giờ mình muốn ngang chương tâm mình còn tham sân si mà muốn nó thanh tịnh thì không thể thanh tịnh được cho nên bây giờ mình ví dụ như mình ngồi mình, ngồi mình giữ cái tâm mình niệm phật hoặc là mình giữ tâm mình đừng có cho vọng tưởng bằng cách này bằng cách khác mà không có lo giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái tâm nó chưa thanh tịnh vì giới luật nó còn phạm thì nó làm sao nó thanh tịnh được cho nên mình lấy giới để mình kia vào một cái cái, cái, cái lộ trình mình thấy à, cái tâm mình còn phạm đây là còn ác pháp rồi hãy giữ gìn cái giới cho thanh tịnh mà càng giữ gìn thanh tịnh thì cái tâm nó lại đi tham sân si vì cái giới luật nó xác định được cái tâm của mình đi gì xem cho nên lấy giới mà làm cái đường đi vào cho nên đức phật nói giới luật là thầy của mình nó sẽ dẫn đường mình đi vào đúng đường cho nên khi mà tu xong giới thì nó có định rồi mà nó có định rồi thì tất cả sau này các định khác thì nó nhập dễ dàng rồi cho đến tam minh cũng không còn đó là cái hướng đi của đạo nó cụ thể nhưng cái vào sơ thiền cái giới luật thầy thấy hầu hết là cư sĩ à, đã thọ năm giới rồi mà quý cư sĩ các con thấy giữ vợ nổi không nó còn phạm lên khoảng xuống nghĩa là coi như có năm giới mà té lên đấy xuống rồi một vị tỳ kheo là hai trăm năm chục giới nè rồi một vị tỳ kheo ni là ba trăm bốn mươi tám giới nè thử hỏi nó nhiều quá rồi quý vị coi như lộn cụm ở trên cái đống giới đó mà cứ nó rối ren không chứ không ai mà thành tịnh giới được nó có một chút xíu đó thôi à một đống giới vậy chứ nó là một đống thiền pháp đó một đống đạo đức đó thánh đức đó thôi đây nói như thế này mình thấy rõ nè tại sao một tu sĩ một thánh tăng người ta lại ăn ngàn bữa sao người ta không ăn ba bữa như như hòa vô tại vì thánh mà ăn nhiều quá là còn tham tham cho nên là ăn hàng bữa ăn như thầy các con thấy thầy ăn hai bát cơm là cùng một miếng đồ ăn là thôi nhưng mà nó có chết đâu bảy mấy tuổi như thầy thế chứ con khỏe khoắn như thầy được đâu có đau ốm gì đâu nhưng mà người ta cứ nói thầy đau chứ giờ thầy thấy thầy không có đau bệnh hết đúng là thầy không có đau gì nhưng mà ví dụ như thầy nói chuyện nhiều thầy nói chuyện nhiều nó hao cái cái, cái khí lực của thầy thì lúc bây giờ cái sức đề kháng phổi của thầy nó không đủ khi gặp trời nước lạnh hoặc nó bị mưa gió nhiều thì hoặc thầy phải ho một vài ba tiếng ho rồi thầy nghỉ ngơi thì phục hồi lại thì nó cũng hết cho nên đối với thầy thì mình rất là thông thường rất là dễ tại vì mình dùng cái khí lực dùng cái năng lực mình làm nhiều thì nó phải hao cái sức của mình À, cho nên hôm nay ví dụ như thầy gặp quý phật tử thì nói chuyện nhiều thì thầy thấy nào thầy cũng bị ho thầy cũng biết vậy mà nếu mà thầy không nói nhiều thì thầy đến nếu mà thầy không cần uống thuốc đâu tại vì thầy biết thầy giữ gìn được cái cơ thể thì phục hồi được cái, sức đề kháng của cơ thể của mình cho nên do cái, cái sự tâm thanh tịnh của mình nó giúp cho mình rất nhiều việc khi mà nó thanh tịnh rồi thầy nói ví dụ như chẳng hạn cái tay mình nó có thọ nó đau nhất gì mà cái tâm nó thanh tịnh rồi nó bảo cái thọ là vô thường ra khỏi cái thân ngũ quẩn rời khỏi cái thân này thì ngay đó cái tâm nó bất động nó không lo cái đau nhất này nó không cần những thứ nhưng mà cái tay, cái tay đau nó mới đau cái năng lực của tâm của mình nó như vậy mà chỉ vì mình không tu tập nó ủ một cái tâm mình cứ tham suy suy mà mình nhắc tâm không có tham suy như cục đất đi hàng ngày mình nhắc cái chừng nó đụng chuyện cái bắt đầu nó nhớ tâm như cục đất không ngay đó đã cái tâm thân của mình nó giảm xuống liền nó cái pháp nó màu ít lợi cho đời sống mình như vậy nó lợi ích nó làm cái tâm hồn nó, nó bất động nó yên ổn thanh thản an lạc vô cùng nhưng mà biết gì mình không có thì giờ nỗ lực để mình dùng mình hay quên nhớ cho nên mình nhắc nhắc nhở tâm nhiều thì tức là nó sẽ có cái lực của nó trong đó mà nó chống lại những cái ám pháp nó làm cái tâm mình không có buồn tội đó là cách tu theo đạo phật chứ không phải là cần mình ngồi thiền cần mình niệm phật cần mình tụng kinh nhiều mà cần mình nhớ nhớ nhắc cái tâm mình đi ngày nhớ làm bất kỳ công việc gì nhớ nhắc tâm rồi mỗi mỗi có cái ác pháp đến thì mình cố gắng mình giết đừng có để lâu để kéo dài mình giận một hai giờ đồng hồ một ngày hai ngày đừng có để dài như vậy như vậy là mình vô minh cho nên như vậy mình cố gắng khắc phục được ác pháp đầu tiên mình tu nội nhiêu đó rồi sau này mình có tiếp tục nữa thì có cái người kinh nghiệm người ta dạy tiếp tục chứ mình đừng có sợ rằng mình không có ngồi thiền được phải mình hãy ngăn ác diệt ác mình sống trong thiện pháp rồi đã sống hàng ngày trong cái cảnh mà nó làm cho mình được vui mà mọi người khác cũng đều vui hết thì lúc bây giờ thì mình thấy nó hạnh phúc vô cùng rồi nhưng mà mình con đường đi thì mình còn đi tới nữa chứ không phải là nhiêu đó mình mình tự mãn mình bằng lòng giữ cái cái sự an vui đó là mình còn đi tới thì đến khi nào mà mình làm chủ được sự sống chết của mình và mình biết được mình trở về thật sự là khi mình bỏ thân này mình có chỗ đó là mình biết được đường về chứ còn bây giờ mình mờ mệt giờ mang cái thân này mình không biết mình làm chủ sao nè bây giờ nó lỡ nè nó bán thân nè nó nằm đó nè con cái phải đổ kích đổ đái nè giặt quần giặt áo nè rồi tắm rửa cho mình nè mình thấy mình sống nằm đây cực khổ cho con cái mà muốn chết nó không chịu chết nó cứ nằm đó nó thở rồi nó khổ sở nó chịu thế rồi mà mình không biết cách nào mình làm chủ để cho mình chết được cho nó yên cái thân thì rõ ràng là mình tu được cuối cùng mình chịu khổ nó thì do gì vậy đó phải nghĩ cái thân của mình là thân vô thường cái thân bệnh đau cái ổ bệnh phải làm chủ trước khi mình chết trước khi mà mình bỏ thân này mình phải làm chủ nó vậy thì mình cứ đường đi mình phải đi tới chứ không khéo bây giờ bữa nay nó mình còn sống này ngày mai mình chết thì sao mà mình chết mà chưa làm xong được trời sao mình biết mình được làm người nữa không Đức Phật đã nói được thân người là khó chứ đâu phải dễ mà được chánh pháp còn khó hơn bây giờ tà pháp thì lý gì tiền sức hồn hoặc là tu thì là cái phương pháp này phương pháp khác thì thiếu gì nhưng mà biết mình có mai mình được đúng cái chánh pháp của phật là tu đi từ cái chỗ mà ăn hát gì đó không à, hôm nay thì các con ví dụ như các con có đọc sách thầy thì các con nghe thầy nói ăn ác gì đó nhiều có nhiều người bây giờ nghe nói ăn ác gì đó họ chọc chẳng biết gì hết họ biết thiền này thì kia đủ thứ đó họ nói mật tâm à, họ nói à, tụng kinh pháp hoa rồi thì họ rành lắm họ nói giỏi nhưng mà cuối cùng mà nói gì mà thiền ăn ăn gì ăn mà họ cũng không biết nó là thiền nữa chứ không phải là nói nói cho nên thì vậy mà con thấy là cái cuối đường mà được chánh pháp cũng không có dễ đó bây giờ thầy nói với cái người mà biết Phật pháp mà nội tà pháp không thì nội cái châu đốc mình đấy bao nhiêu người phải không rồi bây giờ biết được chánh pháp á thì còn bao nhiêu người rõ ràng quá cho nên vì vậy mà mình biết là xung quanh mình còn biết bao nhiêu người khổ đau còn biết bao nhiêu người khổ đau chưa có hiểu được người ta đi theo tôn giáo này người ta theo tôn giáo này nhưng mà mỗi tôn giáo nó dẫn mình có một đoạn đường của chích à mà cái đoạn đường đó ví dụ như bây giờ làm việc từ thiện nó nói làm việc từ thiện thì mình sẽ phát được cõi à, cực hay cõi thiên đàng hay cõi gì đấy để cho mình hy vọng cái điều đó rồi mình cố gắng mình làm mình giúp đỡ người bất hạnh điều đó điều tốt nhưng mà sự thật ra nó cũng chưa hẳn là nó giải quyết cho mình lên cõi cực lạc đâu được cái điều đó chỉ là cái phần hữu lậu mà nếu mình bố thí nhiều thì sau này mình trở thành nhà giàu đi thì nhà giàu nó cũng khổ chứ đâu phải nhà giàu nó không khổ đâu à, mình có nhiều là người thợ à, cái người giúp việc mình đi nhưng mà điều kiện là những người đó là những người nhân quả tai nợ ngày xưa mình bố thí cho họ ăn của mà chứ gì bây giờ họ trở thành à, lính thành sát thành à, à, những người tôi tớ trong nhà của mình những người thợ làm giết tay sai của mình chứ gì nhưng mà ngày xưa là họ ăn của mình bố thí họ bây giờ họ trở thành những người tai sai của mình thì như vậy rõ ràng là nếu mà trong cái cái cái cái, cái sự làm chủ như vậy mình có sự sướng không bây giờ mình làm ăn cái nhà máy mình có thất nghiệp nè nó không tiền trả lương cho công nhân nè mình thấy có khổ không rồi trong cái thương trường mà kinh tế như thế này không mọi mặt mình phải làm sao mình giữ được cái giá của cái cái cái cái, cái, cái vật mà mình sản xuất ra được nó cả một cái đề đòi hỏi cái người chủ rất phải nói ngay cả là vua cũng chưa sướng muốn hồ là làm cái người nhà giàu nó có sung sướng đâu à, ví dụ như thầy nói bây giờ tất cả nhà như cái nhà cũng mấy con đang ở này đâu có sung sướng đâu vừa chúng mới còn phải quét chứ để dơ sao được nó sạch quá mà như thế này để dơ ai có được nhưng cuối cùng các con nghĩ sao mình trở thành nô lệ cho cái nhà mình chứ gì phải không mình tối tớ nó nè nó sai mình ghê gớm lắm từ mình thấy là người ta khe hờ cái ông bà này có cái nhà hẹp vậy nhưng mà nó biến mình trở thành tôi nô lệ cho nó mới còn còn như thầy có cái nhà trong dính đất này, thầy nó vừa kể là tôi vậy bởi vì nó xấu rồi nó đâu cần gì hết cho nên cuối cùng thầy làm người lập chủ chứ thầy không phải là người tôi đó phải không đó là cái người tu người ta có tư duy như vậy nhưng mà người đời mà con nghĩ điều đó trời ơi vợ chồng thằng nói gì đây làm ăn bây giờ cái nhà tranh nó cũng còn cái nhà tranh nhà xỉn nó không lên cái ai ấy rồi nghe nó sao nó có chịu phải không đời nó phải khác nó còn đạo đạo ấy thầy mới nói vậy thà là mình làm nô lệ nó nhưng mà người ta không dám khi mình chứ còn mình không chịu nô lệ nó người ta khi mình lớn nó khổ lắm cuộc đời nó khổ lắm nên vì vậy mình khoác áo chiếc áo tu sĩ mà mình tu đúng rồi mình thấy nó giải thích nhẹ nhàng nó không có bị trói buộc gì thế gian chứ còn con mấy con ở ngoài thế gian mà con nghĩ như thầy là con sống với họ không nổi không thầy nói thật mà cho nên cuộc đời nó không như vậy vì vậy mà khi mà các con làm cái người còn ở thế gian các con phải tu những cái cấp độ cái mật độ của thế gian để cho tâm hồn của mình để cho cái đối xử nhau ở trong gia đình của mình với vợ chồng con cái phải đối xử như thế nào để đem lại cái hạnh phúc cho nhau chứ không khéo mình hiểu lầm một chút là mình đã đem cái sự khổ cho nhau cho nên cái đạo đức rất cần thiết phải học nhiều cái đạo đức và mình biết được cái nhân quả một hành động mình vô tình mình nói trong lời nói làm cho người khác buồn hay là chồng là con mình buồn hay hoặc là vợ con mình buồn điều đó là điều không tốt đó là làm cho người ta khổ từ đó chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật gì đạo đức của đạo Phật nó xây dựng trên cái nền tảng đạo đức nhân bản không làm của mình của người mà cái đạo đức nhân bản của đạo Phật mà không học thì thầy thấy uổng quá mà nó rất hay tại vì cái đạo đức nó dạy mình không làm của mình của người chứ không có anh hồn ai hết mình không làm khổ người ta mà lại mình không làm của mình cho nên những cái đạo đức nó là học mình hàng ngày mình thấy cái hành động của mình từ cái suy tư của mình nó không có hại ai hết thì mình suy tư còn có hại nhất định đó, hôm nay thì đơn giản thầy nói để cho các con biết được con đường thiền định của mọi người đi vào cái ngã ngăn ác gì đó bắt đầu thực hiện nó là phải bằng những cái giới đức cái giới à, luật của Phật đã dạy chứ cho nên càng giữ gìn giới được bao nhiêu thì cái tâm mình nó ly ly ngã pháp ly cái lòng pháp còn mình giữ gìn giới được lỏng lẻo thì nó không bao giờ ly nó bị ức chế rồi bây giờ mấy con có hỏi gì không thấy nghe thầy nói đơn giản quá tánh sao cũng tu được chứ đâu phải cần cái mặt áo này mới tu đâu đâu cần phải chiều mấy con thắp hương rồi lại được tu đâu đâu có sao người ta chửi mình đừng có giận à, mình giận là ác pháp thì ngay đó là mình tu chứ gì sống là tu tu được lắm đơn giản quá đơn giản giải thoát ngay liền chứ đâu có cần gì mà phải lâu đâu đâu cần tu đợi đợi mình chết mình mới lên cực lạc mới là được giải thoát đâu ngay cuộc sống của mình hàng ngày từng tâm niệm là có giải thoát ở trong đó rồi cứ như vậy nó giản dị nó đơn giản đó <laughs>